người đến với kênh nhà đất Bảo Lộc Em Anh giới thiệu cho mọi người một cái lô đất uh, nằm ở hẻm 615 Nguyễn Văn Cừ uh, Cái lúc nãy em quay á, là ngay chợ ờ, Thánh Mẫu nha mọi người Ngay chợ Thánh Mẫu và nhà thờ Thánh Mẫu luôn, nhà thờ lớn nhất của Bảo Lộc á um, Đường hẻm đi vào á, là đường 2 mét rưỡi Hẻm này là xe hơi vào được và xe tải vào được nha mọi người Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ còn ở bên trong á, nhà nào cũng có xe hơi hết trơn á rồi em tiến thêm vào bên trong đất cho mọi người xem nha Đại ngang à, lô đất này là lô đất dân nha mọi người chứ không phải lô đất phân lô nha Đất này thì um, uh, bề ngang là 5, bề dài là 16 Chủ nhà đã lên full thổ cư cho mình rồi nha mọi người Nhà thì là nhà cũng xấu xấu á mọi người à, ờ, xem sơ ra rồi ờ, có thể là mình sang sửa lại hay là mình đập đi Ở đây thì nó cũng gần đường lớn á em tiến sâu vào bên trong hẻm nha mọi người à, nếu mà nhà có xe hơi á, thì mình có thể um, vào đi đi xe vào trong hẻm và cuối hẻm ấy nó có một cái chỗ để uh, quay xe đó nhà nào cũng có xe tải với lại uh, xe hơi hết cho nên là mình dùng có có thể là dùng uh, tận dụng cái cái lô đất này để mà quay xe lô đất này nó được một cái thuận tiện đó là à, gần chợ gần trung tâm hành chính của Lộc Phát gần nhà thờ um, gần à, ngân hàng nè đi từ đây mà đi ra Bảo Lộc thì khoảng à, năm cây số ra quốc lộ 20 khoảng à, 6 cây tất cả các trung tâm hành chính của Bảo Lộc là ra quốc lộ à, ra à, bưu điện à, ngân hàng rất là gần từ đây mà ra thành phố Lộc thì ờ, nó có mấy cây à em lại đi ờ, tiến về ờ, phía bên ngoài cái lô đất à, từ lô đất mình á, đi ra ngoài đường ngoài thì nó có mấy chục mét thôi à, bên trái họ cũng bán hàng ở ngoài rồi bên phải họ bên phải làm chợ rất là gần ha em đi thêm một chút cho mọi người xem ở chợ Bảo Lộc à, chợ Lộc Phát của Bảo Lộc nó như thế nào nha những hàng rong họ bán nè cái à, chỗ bán thịt heo nè đối diện các cửa hàng điện thoại máy tính ra bán mấy cửa hàng bán à, rau cải nè bán thịt nè mình ở đây rất là tiện ha tại vì sát bên chợ luôn rất ít những cái lô đất nào mà nó gần chợ như vậy gần tiện ích như vậy thì từ ngay chợ này á là mình đi qua hết chợ là mình đi qua hết chợ nè mọi người đã thấy cái bảng mà màu xanh là bách hóa xanh không đó cái bảng màu xanh của bách hóa xanh đó ở đây thì có cả trường ờ, cấp 1 cấp 2 và cấp 3 ừ, đầy đủ luôn đối diện bách hóa xanh á đối diện bách hóa xanh là ừ, nhà thờ thánh mẫu cái nhà thờ lớn nhất của bảo lộc nha nhà thờ lớn nhất và nhà thờ đẹp nhất của bảo lộc đó. là cái nhà đối diện ngoài đường đó, đó họ, nhà đó họ có xe hơi á họ vẫn vào xe, trong cái hẻm này bình thường ha ừ, em quay chi tiết cái nhà cho mọi người xem nha bề ngang là 5 bề dài là 16 xây hết đất nhà thì ờ, nhà cấp 4 cũng ừ, gọi là tạm ổn nhưng mà ừ, mình nên sang sửa lại cho nó sáng lại một chút thôi ở bên trong nhà thì có hai phòng và nhà vệ sinh nữa sau nhà thì có sân phơi nè nhà bếp rồi tiếp theo là em à, gửi cho mọi người xem cái hình của sổ sổ nó bằng ngang năm dài 16 full thổ cư đất ở đô thị